Hello, hello, hello. Xin chào anh chị em và các bạn. Nếu anh chị em đang có mặt nghe rõ uh, thì hãy comment ô chat. Chúng ta sẽ có buổi giao lưu vào buổi chiều hôm nay ngày uh, ờ, 12 tháng 4 năm 2022. Chúng ta sẽ bàn luận về cái xu hướng về thị trường, cách để chúng ta quản trị rủi ro trong này. À, có rất nhiều câu hỏi mà Dũng vừa nhận được trong cái thời gian vừa qua. À, có một số bạn có hỏi là có nên à, mua lúc này để trung bình giá xuống hay không? Có một số bạn thì có hỏi là cắt lót hay không? À, và cũng có những cái bạn thì hỏi là thị trường còn tiếp tục à, đi lên nữa hay không hay là nó chuyển sang một giai đoạn tiếp theo? Thì có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại tất cả những cái kịch bản suốt đây trong suốt thời gian vừa qua hoặc là cách đây ờ, à, vào tối hôm qua đấy tối hôm qua khi mà Dũng nói chuyện với phần lớn những cái bạn Dũng hỗ trợ thì việc và thực sự là mình cũng mong muốn là cái cái thị trường nó lên tại vì mình hỗ trợ thì bao giờ cũng mong muốn nó lên để kiếm được tiền nhưng tuy nhiên thì cái việc mà nếu các bạn nào có theo dõi trong buổi tối hôm qua thì các bạn đều thấy rằng là cái việc mà cần phải bán cần phải thoát cần phải bảo toàn vốn đó là chuyện là một nguyên tắc không thể tức là không thể bỏ qua trước khi chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện này thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về những lý do tại sao thị trường có thể giảm và chúng ta cần phải góc độ nhìn một cách khách quan chứ không uh, chúng ta sẽ không uh, phân tích một cách ờ, mang tính cảm tính ở đây thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về thị trường trước thì trước khi uh, chúng ta về phần này thì dù là chúng ta tích cực hay tiêu cực thì uh, trong video này Dũng mong rằng anh chị em hãy like cho Dũng một like để Dũng bắt đầu phân tích chi tiết cũng như là có cái năng lượng cao nhất để phân tích trong cái buổi hôm nay à, like cho Dũng một like tức là ờ, cái việc đầu tiên để chúng ta gì ạ trong ờ, bất cứ cái chương trình đào tạo hay là cái chương trình mà huấn luyện hay live stream hay là bất cứ lĩnh vực nào đó thì cái, cái quan trọng nhất đó là gì ạ trong những buổi Dũng chia sẻ đó là tư duy à, tại sao đầu tiên chúng ta hỏi tại sao tư duy tại vì thực ra những kiến thức trong đầu tư nhiều lúc thì nó có đúng có sai nhưng nếu chúng ta có một cái tư duy đúng trước thì cái việc mà kiến thức nó có thể sai và chúng ta có thể nhận ra ngay được nên nếu chúng ta tư duy sai là chúng ta sẽ gì ạ gặp những cái vấn đề trong đầu tư đặc biệt là lúc mà thị trường nó bước vào một cái chu kỳ hay là xu hướng nó không tích cực ok à, trước khi chúng ta sẽ đến thì chúng ta có thể à, với chương trình này chúng ta có thể quan sát ở đây quan sát thị trường trong cái phiên hôm nay thì chúng ta nhìn thấy là về góc độ nào đó thì thị trường gần như là đỏ hết ạ về cơ bản à, giảm gần 27 điểm à, Hà Nội thì ở đây là cái chỉ vn index là 27 điểm 26,75 điểm và HN à, VN30 là cái chỉ số cũng giảm rất là mạnh trong đó thì một vài các cổ phiếu giả sử như là KSB uh, ờ, PVD hoặc là vài các cổ, phiếu hot ngày trước thì cũng đều giảm mạnh PVS và DG đều giảm rất là mạnh ờ, một số cổ phiếu này giảm mạnh bởi vì thực tế là nó đang có phần lãi ở phía trên nên cái việc mà người ta bán ra tức là việc mà khi nhà đầu tư gặp những cái gì ạ gặp những cái ờ, cổ phiếu mà có đôi chút lợi nhuận thì cái việc mà người ta cần phải bán tháo ra là cái chuyện đương nhiên đấy là cái đặc tính đầu tiên nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn vào một số các uh, cái góc độ thứ hai đó là các bạn biết rằng là trong cái phiên hôm nay á thì những cái cổ phiếu mà đặc biệt là dòng họ FLC ấy, thì các công ty chứng khoán bắt đầu bắt ép phải bán margin bởi vì FLC thì vừa rồi cũng rất nhiều các công ty chứng khoán cho bán margin nên khi mà ép phải bán margin thì cái cổ phiếu đó sẽ giảm rất mạnh tức là cổ phiếu giảm và thậm chí không bán được vậy khi mà không bán được thì điều gì diễn ra anh chị em comment các nếu mà cổ phiếu mà trong cái công ty chứng khoán hoặc là các gì ạ à, chúng ta gọi là margin rất là lớn mà không bán được thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra à, điều gì diễn ra chúng ta đặt câu hỏi là điều gì diễn ra nếu các cổ phiếu vi phạm margin nha vi phạm margin mà họ không bán được cái cổ phiếu cổ phiếu mà vi phạm họ tức là những cổ phiếu mà cái tỷ lệ margin người ta không cho vay nữa hoặc là người ta bắt phải bán ra thì điều gì diễn ra đấy chúng ta sẽ đặt ra là điều gì diễn ra thì người ta bắt buộc phải bán cổ phiếu khác đấy thế thì câu chuyện là khi bán cổ phiếu khác thì chúng ta sẽ thường nhà đầu tư chúng ta theo các bạn người ta bán cổ phiếu lỗ hay là bán cổ phiếu lãi à, thường người ta bán cổ phiếu lỗ hay bán cổ phiếu lãi ra chúng ta đặt ra câu hỏi hay thường người ta bán cổ phiếu lỗ nhiều hay là cổ lỗ ít bạn cứ phải comment nhé Dũng muốn chúng ta cùng tương tác để Dũng chia sẻ xem là theo cái quan điểm cá nhân của Dũng tí nữa Dũng sẽ nói quan điểm cá nhân của Dũng thì theo các bạn nó gì ạ đấy thì, thì thường người ta sẽ bán cổ phiếu có lãi đúng không thường đa phần người ta sẽ bán cổ phiếu có lãi cổ phiếu nào đang lãi là người ta bán còn những cái cổ phiếu theo các bạn là cổ phiếu lỗ nhiều người ta bán hay là cổ phiếu lỗ ít người ta bán tức là lỗ nhiều hay lỗ ít đấy thế thì à, về lãi thì Dũng cũng gì ạ à, lãi thì Dũng cũng ờ, nghĩ rằng là thường là người ta sẽ chốt lãi bởi vì đã có lãi phải bán đấy là cái điều đầu tiên nhưng ở đây nó sẽ sau này chúng ta sẽ có hai khái niệm những cái cổ phiếu mà nó có lãi hoặc là nó vẫn giữ được cái nhịp thì thường nó sẽ trở thành cổ phiếu mạnh thứ hai là người ta sẽ bán chủ yếu là những cái cổ phiếu gì ạ lỗ ít còn những cổ phiếu mà lỗ nhiều thì người ta sẽ gì ạ giữ lại bởi vì uh, người ta nghĩ rằng là cổ phiếu đó nó vẫn còn còn một cái giá nào đó mà nó gì ạ nó đến vùng hỗ trợ vùng kháng cự đúng không theo các bạn như thế là là là là là nếu quan điểm cá nhân chúng ta phần lớn là như vậy đúng không tức là chúng ta đang nói về cái tâm lý cá nhân của phần lớn mọi người và thứ hai là chúng ta vì chúng ta mua cổ phiếu thì bao giờ chúng ta cũng mua theo kiểu như là vì giá nó rẻ nên nó càng lỗ sâu thì giá nó càng rẻ nên người ta có xu hướng mua vào chứ không phải mua có súng bán ra đấy là lý do đầu tiên tại sao thế câu chuyện ở đây là câu chuyện mà chúng ta nếu chúng ta quay trở lại đôi chút về thị trường cách đây ờ, một vài hôm khi mà các bạn thấy rằng là uh, ờ, trên, trên cái thống kê trên cái thống kê ở những cái vùng như này thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ margin ở những cái vùng này là cao hay thấp ạ các bạn comment nhé tức là cái thống kê ở cà phê KPF một số các công ty chứng khoán thì trên cái vùng như này là cổ phiếu nó cao hay thấp tức cái tỷ lệ margin nó đang ở mức như thế nào đấy, chúng ta hãy theo dõi một vài cái video ở cái này hoặc là chúng ta theo dõi sớt lại xem là cái tỷ lệ margin của cổ phiếu của thị trường đó nó đang ở cao hay thấp à, đấy, chúng ta thân thấy là nó cao nhất từ trước đến nay đấy, nếu các bạn có thể theo dõi trên cà phê cái điều thứ hai nữa là cao nhất từ trước đến nay thứ hai nữa là nếu các bạn thử theo dõi xem là phần lớn các công ty chứng khoán thì nhận định thị trường tốt hay xấu à, các bạn nhìn nhá phần lớn trong suốt thời gian vừa qua đặc biệt là những phiên như này à, đặc biệt những phiên như này này thì chúng ta sẽ tính là thị trường tiếp tục lên hay là không lên Đấy, và họ nói là cái cổ phiếu nào dẫn dắt bây giờ chúng ta sẽ nói là chúng ta đang đặt ra là phần lớn các chuyên gia nhé chuyên gia và các công ty chứng khoán họ nói điều gì tại vì tại sao chúng ta lại nói điều này bởi vì thứ nhất là nếu các chuyên gia nói là cổ phiếu tốt thị trường vẫn còn lên hoặc là phần lớn mọi người đang nói cái điều này thì điều đầu tiên là là họ sẽ gì ạ với chúng ta thì cái phương tiện thông tin đại chúng là cái phương tiện mà chúng ta à, thường nghe đúng không nghe theo đài theo báo theo các chuyên gia nên chúng ta sẽ gì ạ phần lớn chúng ta quyết định theo gì ạ theo cái thông tin của gì ạ? các chuyên gia đúng không chúng ta sẽ quyết định theo các thông tin chúng ta vì chúng ta không biết vì chúng ta không biết nên cái sự quyết định đó là quyết định đúng rồi à, ờ, đúng không chúng ta quyết định theo cái cái cái, cái trạng thái là đúng rồi thế thì câu chuyện đấy là khi mà chúng ta quyết định theo cái trạng thái như vậy thì rõ ràng là đầu tiên chúng ta sẽ thấy có hai cái mà chúng ta có thể xảy ra trong đợt này đó là gì ạ một là chúng ta nâng cái margin nhiều hơn nâng margin nhiều hơn đúng không anh chị em có có đồng ý không ạ thay vì chúng ta cắt margin chúng ta giảm mất đi thì chúng ta nâng margin nhiều hơn bởi vì lý do duy nhất là chúng ta muốn gỡ chúng ta đang bị lỗ một khoản nào đó thì chúng ta muốn gỡ nhanh hơn dù không biết là cái cái điều này có đúng với mọi người hay không nhưng theo quá trình nghiên cứu và cái tư duy trong suốt thời gian vừa qua thì Dũng thấy cái điều này nếu anh chị em thấy đúng thì comment số 1 anh chị em thấy sai thì comment số 2 để Dũng cũng có thể đo lường được à, ok đúng không ạ chúng ta đợi anh chị em comment cái đấy thì một số bạn hỏi là tại sao thị trường giảm mạnh trong những phiên gần đây à, tại sao thị trường giảm mạnh câu hỏi này là câu hỏi rất là hay thực sự là bạn à, phạm bình trường chắc là bạn bình trường thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta margin mà chúng ta lại lại bị xẻo thịt à, margin như thực tế là bị lỗ thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lỗ này nó mới khủng khiếp nó khủng khiếp làm sao tức là chúng ta lỗ lỗ có một số cái lý do chúng ta sẽ mất tiền một là gì chúng ta margin mà margin ở nhiều công ty chứng khoán như là Dũng nhớ là những cái đợt đỉnh ấy, đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh mà hồi đấy còn vẫn làm còn là ở HCM tức là lúc mà thị trường đạt đỉnh năm 2018 ấy, thì cái tỷ lệ margin nó vẫn rất là cao Dũng khảo sát rất nhiều nơi thì tỷ lệ margin rất là cao cao cao đến mức là gì ạ mình Dũng nghĩ là mọi người vẫn gì ạ cái cái cái tỷ lệ lúc đấy là là 140 phần trăm tức là cái cái cái tỷ lệ để cho vay ấy, là 140% thế thì khi mà cổ phiếu mà nó chỉ dôi à, ra của 100 à, à, khoảng 30 phần trăm là người ta lại nhồi nhát cho đúng 140 trăm để đầy margin không thể margin hơn được nữa ai đã từng như vậy comment số 3 đấy tức là chúng ta sẽ gì ạ để chúng ta nhìn và chúng ta đọc thị trường chứ không phải là bây giờ Dũng phân tích theo cái cảm tính của mình nhưng hồi đấy cái thời điểm đó thì đến bây giờ Dũng không biết rằng thực tế nó có như vậy không tức là chúng ta thừa margin sau đó thì gì ạ chúng ta cứ cần phải nhồi cho nó đầy margin thôi thế thì câu chuyện này nó là câu chuyện phổ biến bởi vì chúng ta được ờ, vào giúp kín giúp hở nên thiếu margin là tức là nở margin là chúng ta sẽ được được gì ạ được nhồi vào cho nó Đó, ờ, cho nó đầy cho nó căng lên chúng ta có bị như thế không ạ tức là với cái việc mà margin nó đang bị ờ, thì rõ ràng chúng ta thường bị gì ạ bị hô hào hay là bị gì ạ bị cuốn vào cái cuộc chơi như vậy nên cái margin nó lại càng nở ra à cái margin nó gì ạ cứ nhồi nhét vào thì chúng ta bán bán nó ra thì chúng ta lại mua vào những lúc thị trường đi lên nên đấy là lý do tại sao chúng ta thấy là cái sức mua cái sức mua mà gì đó khi chúng ta bán ra chúng lại mua vào nó nó tạo ra một số các lý do để chúng ta thấy là chúng ta mất tiền đầu tiên chúng ta mất tiền về gì ạ mất tiền đầu tiên đó, các bạn gần nhân phải học cái này đó là mất tiền đầu tiên là các bạn thấy rằng là các bạn phí giao dịch nó rất là cao vì bạn mua bán mua bán liên tục tạo ra phí giao dịch rất là cao đấy là cái đầu tiên uh, các công ty chứng khoán ít thì nó phải là 0 chấm 0.15 phần trăm là phí giao dịch còn nhiều công ty chứng khoán thì có thể là 0.2 thậm chí là 0.3 các bạn sẽ mất một khoản lợi nhuận rất lớn nếu giao dịch lớn à, phí thứ hai là phí giao margin à, phí margin mà các bạn là cứ mua bán mua bán nó sẽ tạo ra một phí rất là cao và thứ ba nữa là gì ạ chúng ta mất đó là cái lỗ lỗ kép tại vì cái margin thường chúng ta margin thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta ngoài cái vốn của chúng ta cộng thêm cái margin mà margin theo một tỷ lệ cao là chúng ta mất rất là nhanh nên chỉ trong thời gian ngắn các bạn chỉ lỗ khoảng 10 đến 20 là các bạn cháy tài khoản tại vì cái tỷ lệ margin chúng ta nó rất là cao nên 20 thôi là mỗi một lần như vậy chỉ cần hai nhịp như vậy là chúng ta mất hết ai đã các bạn đã đã nghe được cái điều này thì có thể comment được không ạ tại vì ở ờ, uh, trong những video này Dũng muốn chia sẻ chúng ta nhìn với cái góc này Tại vì nói với chúng ta thực sự là chúng ta rất là nói những điều này chúng ta không muốn nghe. Thường chúng ta không nghe nhưng rõ ràng chúng ta phải nhận ra nhìn thấy nó. Tại vì thực tế là nếu chúng ta không nhìn thấy nó, chúng ta không nhận ra nó, chúng ta không không làm nó. Không nhận ra nó, không nhìn được nó, không biết được nó thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ lại thờ ơ. Thờ ơ đến lúc mà chúng ta lỗ nhiều quá thì bắt đầu chúng ta mới gì ạ? Xử lý thì đấy là cái mà phần lớn nhà đầu tư bị thua lỗ cái thứ hai là chúng ta sẽ đổ lỗi à, thờ ơ xong là gì ạ thờ ơ xong thì chúng ta đổ lỗi cho các bạn môi giới khuyến nghị đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho chính phủ đổ lỗi cho bác quyết đổ lỗi cho nhiều thứ khác và chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta đổ lỗi chúng ta mất gì ạ mất cái quyền kiểm soát và điều thứ ba là chúng ta cần phải biết rằng chúng ta cần phải nhận trách nhiệm thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện này để chúng ta có thể nhìn rõ hơn ờ, về cái lý do tại sao tại vì chúng ta cần phải nhìn xem là cái cổ phiếu chúng ta nó đang ở đâu và chúng ta tại sao chúng ta lại cần phải hiểu rõ cái điều này đầu tiên ở đây nó liên quan đến tại sao các bạn cần phải cắt lót nha Đây, Dũng lấy một cái tờ báo này thực ra cái này nó nằm ờ, ở trong cái cuốn sách à, đầu tư như một nhà vô địch của Mark Mini chẳng hạn nếu bạn lỗ 5 phần trăm đây chưa mới gì nhá thì bạn cần phải lãi 2,5,26 phần trăm hòa vốn tức là nếu bạn lỗ rất là ít này thì cái, cái tỷ lệ hòa vốn khi mà các bạn đầu tư lại nó mất khoảng hai à, 5,26 và nếu bạn mất 10 phần trăm thì cái tỷ lệ này nó sẽ cao hơn ở 11 và các bạn thấy là cái tỷ lệ này nó cao hơn khi bắt đầu tôi nhìn thấy rõ là nếu chúng ta lên đến 30 phần trăm thì các bạn sẽ thấy là cái để tỷ lệ hòa vốn của bạn sẽ gì ạ mong muốn là 43 phần trăm 43 phần trăm nếu bạn đây chỉ hòa vốn thôi ạ còn trong trường hợp bạn mất 40 phần trăm thì bạn đã lên đến gì ạ 67% rồi tức là cái tỷ lệ này nó cao rất là nhanh và trong trường hợp bạn mất 150% thì tỷ lệ của bạn là 100% hòa vốn vậy cái tỷ lệ này bạn chia đôi ra thế thì nếu mà trong trường hợp bạn lỗ 5% thì tương ứng nếu margin tỷ lệ 11 là bạn mất bao nhiêu ạ à? 10% nếu mà tỷ lệ 13 là bạn mất tức là một được vay 3 vay 2 là bạn mất 20% tức là bạn lỗ 5% là bạn đã mất khoảng độ gì ạ có khủng không là 10% nhưng bây giờ tiếp tục nó khoảng 15% đúng không khoảng 15% là bạn mất rồi nếu 10 phần trăm thì nó tương ứng là 30 phần trăm tức là nếu bạn lỗ 10 phần trăm nó tương ứng 30 phần trăm là bạn đã gì ạ cần phải 30 43 phần trăm mới hòa vốn đấy là cái góc nhìn đầu tiên nên lý do đầu tiên là tại sao chúng ta cần phải cắt lót ở mức tối thiểu khi mà chúng ta vi phạm bao nhiêu chị em đã hiểu rõ cái điều này không? tức là nếu cổ phiếu chúng ta vi phạm thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng là 4 phần trăm là cắt một nửa 4 phần trăm là cắt một nửa và 8 phần trăm là cắt hết và trong trường hợp chúng ta như vậy là chúng ta lỗ khoảng độ 6 đến 7 phần trăm đó là cái lý do tại sao nhưng nếu mà nói về cắt lót thì chúng ta cũng thấy là phải mua đúng thì chúng ta mới cắt lót được như vậy còn mua sai là chúng ta không cắt lót được như vậy đâu mua sai thời điểm là chúng ta không cắt lót được nữa nhưng quan trọng nữa là mua đúng vẫn chết và mua sai mua đúng thời điểm vẫn chết à, bây giờ chúng ta là mua đầu tiên là các bạn thấy là các bạn mua đúng là cái khả năng cắt lót của bạn ngon là cắt lót được nhưng thực là cắt lót và khả năng bị vi phạm rất là thấp và mua sai thì đó là gì ạ lỗ không những là bốn phần trăm nó lên đến gì ạ ba phần trăm có thể lên ba phần trăm thế thì câu hỏi là tại sao mua sai lại chết à, trước khi giải thích cho các bạn tại sao mua sai chết thì các bạn lại tiếp tục quay trở lại cái đây là cái nhịp cái phần thứ hai các bạn có thể nhìn vào đây chẳng hạn các bạn thấy được là cái nhịp sóng trước bạn lãi 10 phần trăm sóng sau bạn lãi 10 phần trăm thì sóng sau nữa bạn lỗ kiểu 10 lỗ gì ạ lỗ 10 phần trăm thì cái tỷ lệ gì ạ tỷ lệ của bạn sẽ được bao nhiêu chỉ còn là là gì ạ tám phẩy chín phần trăm thôi ạ hay là năm trước bạn lãi được 10 phần trăm năm thứ hai bạn lãi 10 trăm năm thứ ba bạn lỗ 10 phần trăm thì lãi kép của mỗi năm của bạn nó chỉ được bao nhiêu ạ hai phẩy ba hai phẩy chín phần trăm rồi trong khi đó bạn nhìn ở đây rất là lớn vậy nếu tỷ lệ của bạn bạn nhìn này thì bạn sẽ thấy là khủng khiếp này nếu bạn lãi được 50 phần trăm lãi được 50 phần trăm con số khủng ạ năm sau lãi được 50 phần trăm tức là một năm lãi được 50 trăm năm thứ hai lãi tiếp được 5 phần trăm 50 phần trăm và năm thứ ba bạn lỗ 50 phần trăm thì cái tỷ lệ lãi trung bình nó chỉ còn bao nhiêu ạ à? 3 năm nó chỉ có bao nhiêu ạ tức là kỳ tỷ cái tỷ lãi để lãi còn lại nó chỉ còn 12,5 phần trăm và nếu mà tỷ lệ lãi trung bình trong mỗi năm nó chỉ còn hơn còn còn 4 phần trăm nữa chỉ còn 4 phần trăm thôi nên ở đây nó có bởi tại sao năm thứ nhất chúng ta được 50 phần trăm chúng ta rất giỏi rồi năm thứ hai chúng ta được lãi năm phần trăm cho giỏi rồi nên năm thứ ba thay vì gì ạ à, những cái tỷ lệ lãi của năm thứ ba này hay là tỷ lệ à, tỷ lệ lỗ của năm thứ ba này hay là tỷ lệ lỗ mà chúng ta có được trong những đợt giao dịch tiếp theo nó cần phải thấp vậy bạn đã liên tưởng được cái điều gì ở đây ạ à? bạn có liên tưởng được cái điều gì ở đây không ạ hello có ai liên tưởng hoặc còn là có có hiểu được cái cái thông tin mà Dũng muốn chia sẻ không đây là một cái dạng tư duy tại vì học mà Dũng muốn gửi đến anh chị em về tư duy chứ không muốn gửi cho anh chị em về những cái kiến thức nó mang tính tầm bình thường bởi vì chúng ta sẽ không hiểu điều này Dũng ví dụ như này để các bạn hiểu đơn giản này đầu tiên chúng ta thấy là sóng từ đầu năm đến tháng 7 chẳng hạn đấy đấy là một Dũng gọi là một sóng đấy chúng ta lãi được khoảng độ 100 phần trăm giả sử đấy hay là lãi 50 phần trăm đấy sau cái sóng đó sau một cái sóng đó thì các bạn có thể vì một lý do là đó các bạn lại tiếp tục đầu tư một cái sóng penny đầu cơ các bạn lãi được 50 phần trăm nữa thì tổng lợi nhuận các bạn trong cái chu kỳ đó có thể nó lên đến bao nhiêu 100 à, nếu mà lãi kép thì nó đấy ạ nó khoảng một hơn 100 phần trăm tức là 100 chia cho 76 à, thì nó khoảng nó hơn 100 phần trăm thế thì lãi kép khoảng hơn 100 phần trăm như vậy nhưng tuy nhiên thì ạ với cái số tiền bạn tiếp tục quay trở lại đầu tư cộng với margin thì chỉ cần gì ạ à? bạn lỗ tức là để lỗ 50 phần trăm nó rất là nhanh chỉ cần một nhịp cuối là thôi bạn lỗ chừng 2 đến 30 phần trăm là bạn mất toàn bộ cái lợi nhuận hai cái nhịp sóng kia rất là lớn nên sẽ không bao giờ có thể gì ạ à, thành công được nếu chúng ta vẫn tư duy giống như cái cách tư duy của cái nhịp đầu tiên là mua là thắng nhịp thứ hai cứ đầu cơ mua là thắng và nhịp thứ ba là chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta có lợi nhuận nhiều rồi và chúng ta lại tiếp tục đầu tư và chúng ta không giữ cái lợi nhuận chúng ta đang có hoặc là nếu chúng ta đang bị lỗ thì chúng ta cũng cần phải giữ cái tiền đó để chúng ta còn tiếp tục cơ hội trong chu kỳ khác nữa ok ạ thế thì uh, bao nhiêu bạn đã ở đây không biết là các bạn nếu các bạn nắm rõ được cái điều này comment cho Dũng số 1 cái ạ Đấy, các bạn sẽ thấy xem là các bạn uh, nếu các bạn nắm được điều này comment cho Dũng số 1 đây là cái chia sẻ à thế thì ở đây một bạn có là Trung thực ra ở đây này các bạn kỳ hiểu đơn giản như này chúng ta không thể đổ lỗi cho Việt Nam hay bất cứ ai cả tại vì vẫn có người kiếm được tiền đúng không vẫn có một người dạy tại sao có những người khác họ kiếm được tiền mà mình không được kiếm được tiền và bây giờ không kiếm được tiền thì bây giờ chúng ta lại đi đổ lỗi cho T T4 Việt Nam đúng không mà chúng ta càng đổ lỗi chúng ta mất sức mạnh và càng đổ lỗi thì chúng ta không bao giờ thành công được tại vì cái vấn đề của thị trường cái vấn đề của thị trường mà chúng ta giải quyết được thì chúng ta trở thành nhà đầu tư thành công không ạ bao nhiêu anh chị em có có thấy điều đó nếu vấn đề của thị trường mà cái vấn đề này thị trường mà chúng ta giải quyết được thì chúng ta là nhà đầu tư thành công nếu chúng ta hiểu điều này comment số 2 ấy có lẽ chúng ta sẽ thích là hôm nay Dũng sẽ chia sẻ chúng ta là thị trường nó lên nó xuống nhưng mà chúng ta cứ nghe cái điều nó lên nó xuống nó gì ạ à? cổ phiếu nào dẫn dắt cổ phiếu nào gì ạ à? à, tốt cổ phiếu nào nên bán nhưng thực tế chúng ta không phát triển được và chúng ta vẫn cứ nghe đi nghe hết video này đến video khác nhưng thực tế chúng ta cũng gì ạ à? chẳng thay đổi được lỗ thì vẫn hoàn lỗ và thua vẫn còn hoàn thua nên nói cái điều này thì nghe vẻ chúng ta không thích nghe nhưng thực tế đó lại chính là cái cách để chúng ta trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp đấy thế thì giờ thời gian này vào mã nào hay không thì tí nữa chúng sẽ nói về tư duy tư duy đấy tư duy để chúng ta biết thời gian này vào cái nào không đúng rồi thị trường có t không thì lỗ như thường tại vì cái cái tầm chúng ta ở đâu thì tiền nó ở đó chứ không phải là tất cả chúng ta cũng đều là T3 hết chứ không phải là riêng bạn là T3 đâu nên ở đây chúng ta thấy là T3 T4 nó không quan trọng cái quan trọng là chúng ta gì ạ à? cái vấn đề của trường chúng ta có giải quyết được hay không đấy là cái điều đầu tiên Dũng muốn gửi anh chị em nếu các bạn đã hiểu rõ được rồi thì Dũng muốn nhắc lại cái cái câu chuyện này đấy là cái bài học đầu tiên trong bài học này tại vì mỗi một một cái phần à, chia sẻ thì cũng phải nói qua cái bài học để chúng ta học được cái bài học đầu tiên là gì ạ chúng ta cần phải cắt lót thật nhanh để cắt lót thật nhanh chúng ta có hai bài học bài học phải mua đúng bài học đầu tiên là phải mua đúng điểm bài học thứ hai là phải gì ạ? mua đúng chu kỳ đúng chu kỳ chu kỳ giảm thì bạn có mua cổ phiếu tốt nó vẫn cứ giảm đúng không chu kỳ mà giảm thì thị trường bạn có mua cổ phiếu gì ạ? tốt nó vẫn cứ giảm nên rõ ràng là cắt lót ở đây nếu trong trường hợp thị trường giảm thì bạn có cắt lót bao nhiêu nó vẫn cứ giảm mà nó vẫn cứ giảm nên bạn có cắt thì nó vẫn cứ giảm và vẫn T3 về nó bị lỗ nếu ở đây tôi gọi là chu kỳ thị trường giảm cái điều thứ hai là chúng ta thấy là chúng ta thấy là có những lần chúng ta gì ạ một lần thắng 9 phần trăm mà chúng ta thấy là lần thứ hai 9 phần trăm lần thứ ba lỗ là gì ạ? lỗ lỗ nặng là chúng ta lỗ ngay nên nếu mà chúng ta để cho cái khoản lỗ này này cái phần lần thứ ba chúng ta đầu tư này lỗ này lớn này, này gần như là chúng ta sẽ không có cơ hội để bù đắp lại đấy thế thì để chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất hay ở chỗ đấy thì bây giờ chúng ta sẽ mỗi một hôm chúng ta sẽ nói một số phần tại vì các bạn theo dõi cái kênh của Dũng thì các bạn à, chia xem là cái phần đầu tiên các bạn học được cái điều gì đó. học điều gì tại vì chúng ta cần phải bóc tách học đầu tiên là gì ạ nếu thị trường giảm cái tỷ lệ mưa di nó lớn thì nó có ba cái rủi ro ôn lại đâu ạ rủi ro rủi ro thứ nhất là rủi ro về phí giao dịch tức là bạn giao dịch nhiều bạn mất phí rủi ro thứ hai là rủi ro về gì ạ margin tức là chúng ta margin chúng ta margin cả nhiều tỷ lệ margin lớn giả lãi cho các công ty chứng khoán không phải nhỏ đâu ạ nhiều công ty nó lấy đến 14 phần trăm ít phải lấy 11 phần trăm thì rủi ro thứ ba là rủi ro lỗ và lỗ này là lỗ lỗ kép do lỗ margin nên nếu mà lỗ như vậy thì cái tỷ lệ rủi ro này này cái tỷ lệ mà chúng ta bị lỗ nó không phải là 5 phần trăm đâu nó là là 10 phần trăm nó không phải là 10 phần trăm mà nó là 43 phần trăm thường nó là 43 phần trăm hoặc là nó là 40 nó là 67 phần trăm tại vì cái lỗ này này thì để hòa vốn thôi lỗ nhá lỗ 4 phần trăm nhưng để hòa vốn thì chúng ta thấy rằng là nó cần phải tầm này nếu hòa vốn được tại vì bạn mua là mua trên đỉnh, còn giảm nó là giảm đỉnh, giảm xuống. Nên khi mà lỗ thì cái để khả năng hoàn lại vốn nó thực sự khó với tất cả chúng ta. Hay là các bạn có chúng là chúng đầu năm bạn ngon, đúng không? Đầu năm bạn ngon, giữa năm bạn ngon như chu kỳ là bạn này thua lỗ thì bạn cũng mất như thường. Nên uh, câu chuyện mà câu chuyện uh, Dũng vẫn hay kể đó là ở hồi hồi đấy làm ở công ty chứng khoán Hồ Chí Minh năm 2017 thì có một bạn bạn đầu tư bạn lãi được bốn trăm phần trăm nhưng sau cái chu kỳ nó giảm như này bạn lỗ ba mươi phần trăm lãi bốn trăm phần trăm rồi mà lỗ ngược lại ba mươi phần trăm thấy có dở hơi không bởi vì họ đã sử dụng margin tỷ lệ 37 tỷ lệ 37 là một tỷ lệ rất là cao nói điều này thôi nhưng các công ty chứng khoán đã nhẽ không được phép rồi nhưng đấy là một cái tỷ lệ và các bạn thấy là công ty nào chẳng làm đúng không để các bạn thử xem nhé có phải công ty nhiều công ty vẫn đang sử dụng 37 không ạ có không ạ nếu có comment số 3 cái 37 á tỷ lệ 37 tức là không phải là một tỷ mua được mua mua được một tỷ mà một tỷ phải mua được à, gì ạ à? phải hơn 3 tỷ có không các bạn thử xem nhé. nên tất cả các nhà đầu tư các bạn có thể là cái người không đầu tư như vậy nhưng nhiều nhà nhà đầu tư đầu tư theo tỷ lệ như vậy nên dẫn đến là thị trường giảm này nó bị gì ạ à? côn margin tức là margin người ta sẽ bán ra rất mạnh các công ty chứng khoán họ bán ra rất mạnh ok thế thì bây giờ chúng ta học lại bài học đầu tiên đó là chúng ta ôn lại như vậy ạ bên học bài học thứ hai chúng ta sẽ nói một chút về kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô một chút ạ thế thì theo các bạn là kinh tế vĩ mô tốt hay không ạ kinh tế vĩ mô về cơ bản chúng ta đang thấy là nó đang tốt về cơ bản dũng tin rằng là nó đang tốt dù là bây giờ chúng ta đang thấy rằng là gì ạ à? một là lạm phát ở mức cao đúng không lạm phát đang ở mức cao đấy là về góc độ nào đó đấy là cái cái cái cái cái, cái xấu tại vì tỷ lệ bây giá xăng dầu nó đang gì ạ à? nó đang léo thang nên toàn bộ những cái như là mặt hàng thiết yếu kể cả lương thực tăng cao nhưng nếu chúng ta nhìn về cái cách mà điều hành của chính phủ á nha chúng ta gọi là cách điều hành của chính phủ thì chúng ta nhìn về góc độ nào đó một là gì ạ à? chúng ta thấy là bất động sản vừa rồi nó sốt rất là cao nên bây giờ những cái khoản vay khoản vay để thế chấp hay khoản vay để đầu cơ thì các bạn thấy là ngân hàng nhà nước đã bắt đầu đã có những cái gì ạ đã có những cái biện pháp hạn chế chưa ạ đã có biện pháp hạn chế để gì ạ ngăn cái dòng tín dụng ngăn cái dòng tín dụng gì ạ tín dụng nóng vào bất động sản tức là bất động sản nếu mà bất động sản bằng tiền thật thì chúng ta đầu tư ok nhưng cái bất động sản thật nó không để tạo ra sóng cho bất động sản được nên cái vấn đề là siết chặt tín dụng đúng không ạ siết chặt tín dụng chúng ta cứ thử xem là rất nhiều các ngân hàng bắt đầu siết chặt tín dụng và cái tín dụng này là tín dụng mua bất động sản mang tính đầu cơ chúng ta đầu cơ và chỉ tính đầu cơ nó mới lên được vậy nếu cái đầu cơ đó cái tính đầu cơ đó nó không được thổi lên thì giá bất động sản dần dần nó sẽ dịu lại mà dịu lại chưa cần giảm dịu lại thì cái gì ạ người ta gọi là tầm nhìn hay người ta gọi là cái cái cái chúng ta có một cái kỳ vọng nó còn nữa không ạ kỳ vọng để đầu tư bất động sản để kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn có không à, chúng ta có comment nhé anh chị em có comment à, đúng không ạ học cái này chương trình livestream của Dũng thì chúng ta cùng qua comment nhau để chúng ta uh, học và chúng ta có thể chia sẻ à, ý kiến trái chiều cũng không sao à nhưng Dũng sẽ dùng ý kiến trái chiều đó để hỏi ngược lại các bạn bạn đâu có để cùng tương tác nó dễ đúng không ạ chúng ta từng thùng tương tác nó dễ cho nó thoải mái đúng không ạ hello anh chị em đồng ý comment số 1 ạ chứ chúng ta cùng tương tác cùng tương tác cùng gì ạ chia sẻ cùng gì ạ cùng uh, để thảo luận một cái chủ đề nào đó chúng ta sẽ không mang tính chất là uh, uh, chia sẻ một mình thì nó gì ạ chúng ta cũng sẽ là các bạn cũng là những người những người toàn những người thông minh và cũng hiểu biết nên chúng ta cùng chia sẻ với nhau vì dũng tin chắc là đã là đầu tư thì chúng ta đều hiểu biết hết nhưng quan trọng là cái hệ thống phương pháp của chúng ta cái chu kỳ chúng ta có thể chúng ta chưa nắm rõ được hết ạ cái điều đầu tiên trong mọi điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải cái gì tạo ra cái gì đấy là nguyên lý nguyên lý nhân quả cái gì tạo ra cái gì thế thì rõ ràng là vừa rồi á, có hai cái yếu tố tạo ra bất động sản tăng mạnh dòng tiền tăng mạnh một là khi do covid nha do covid nên nhà đầu tư làm sao do covid nên nhà đầu tư không sản xuất kinh doanh được không sản xuất ra kinh doanh được nên tiền thì bỏ đấy mà tiền bỏ đấy thì không biết làm gì hết và không biết làm gì hết thì bây giờ chỉ có hai kênh đó là trú ẩn nó là chứng khoán đồng sản đấy chúng ta nhìn vào cái cái đầu đầu tiên như vậy cái thứ hai là gì ạ vì là gì ạ covid nên đóng băng nên nhà nước thì cần phải gì ạ cần phải bơm tiền cho hệ thống ngân hàng để nó tạo ra cái dòng quay thực ra quay đấy nó quay không phải tạo ra gì ạ lợi nhuận mà quay để làm cho gì ạ hệ thống tín dụng nó không thể chết được nên người ta cũng bơm tiền ra các hệ thống ngân hàng trung ương từ Mỹ từ gì ạ uh, Nhật từ châu Âu tất cả thậm chí là của Việt Nam bơm tiền ra rất lớn nên rất nhiều các hàng hóa chúng ta gọi là hàng hóa đặc biệt là bất động sản chứng khoán ấy, tăng rất mạnh nhưng tại thời điểm này vậy tại thời điểm này lạm phát của thế giới như là Mỹ gì à, Nhật châu Âu Việt Nam nó đang ở mức cao vậy nếu chúng ta đặt ra chính phủ lạm phát ở mức cao thì người ta có bơm tiền ra không à, đầu tiên là chính phủ có bơm tiền ra để để tiếp tục đẩy mạnh lạm phát hay không hay là chính phủ sẽ gì ạ à? sẽ hút tiền vào hút tiền về bằng cách nào ạ hút tiền về bằng cách là bằng cách là đưa ra những cái quy định gì ạ à? rất là khắt khao như là trái phiếu chính phủ nếu doanh nghiệp nào phát hành trái phiếu chính phủ thì cần phải đảm bảo được những gì ạ một là những cái cái gì hạn mức ở à, cái à, tín nhiệm đúng không? có tài sản đảm bảo phải có gì ạ người bảo lãnh chẳng hạn như thế còn nếu không có điều đó thì rõ ràng là họ sẽ không một là gì ạ một là các cái tổ chức tín dụng đó sẽ bị sờ gáy đúng không sờ gáy mà khi mà sờ gáy thì nó lại phải trả tiền cho đầu tư nên các dự án bất động sản sẽ không không không không gì ạ không uh, triển khai được nên nó làm cho cái gì ạ nó làm cho cái doanh nghiệp đó có thể bị uy tín nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là các tổ chức họ sẽ rất ngại để đầu tư vào cái cổ phiếu bất động sản lúc này các bạn đây là các bạn các bạn đừng có phân tích theo kiểu như là chúng ta nghĩ nọ kia và chúng ta nhìn vào góc độ nào đó rút tiền ra đấy đấy là góc độ như vậy cái điều thứ hai là gì ạ nhà đầu cơ giả sử như là nếu bình thường nếu bình thường anh chị em có tiền thì anh chị em cũng gì ạ dù là có tiền nhưng anh chị em vẫn có thể là đi vay lãi của các ngân hàng để đầu cơ các cổ phiếu bất động sản hay là đủ đầu cơ cái dự án bất động sản bởi vì vay lãi thì chúng ta gọi là dùng đòn bẩy và khi dùng đoạn 7 thì rõ ràng chúng ta chỉ cần trả một ít tiền thôi chúng ta vay ngân hàng là chúng ta có thể có một lợi nhuận từ đầu tư bất động sản rất là nhanh nhưng bây giờ bắt đầu những cái này nó bắt đầu nó co lại rồi nó hạn chế lại rồi nên rõ ràng là chúng ta thấy là hạn chế lại co lại thì ở đây chúng ta thấy là cái tiền để cung ra cho đầu tư bất động sản sẽ gì ạ à? hạn chế hơn bởi vì ông nào mà ra thì nó lại giống như bác quyết tại vì bác quyết là một cái một là tại sao lý do tại sao bác quyết lại lại là cái người mà bắt đầu tiên bởi vì thực ra bác quyết đã vi phạm rồi và thứ hai là công ty của bác quyết là cái một công ty đại chúng nó gì ạ à, nó ai cũng biết và thực tế cách làm như này thì thực tế nó làm lâu rồi và năm nào nó cũng làm nhưng chỉ thế bây giờ mới bắt thôi làm thì lúc nào cũng làm rồi nên bây giờ bắt thì bây giờ mọi người thấy gì ạ à, xôn xao như thực tế cái điều này nó diễn ra lâu rồi cái điều thứ hai là huy động trái phiếu huy động trái phiếu thì chúng ta nhìn thấy phần lớn các công ty bất sản là huy động trái phiếu theo kiểu này đúng không nhưng vừa rồi là ông tân hoàng minh ông làm láo quá nên gì ạ à, nhốt ông đấy đó, ông đấy là cái người mà coi, coi như là cái người đầu tiên là là là kiểu dạng như là ông vi phạm uh, mà nó rõ ràng quá thế thì vì thứ nhất là ông thì ạ à, ông ờ, đẩy giá cái bất động sản lên để ông thì à, ông đấu giá lên để ông bán các dự án của ông ấy nên nó tạo ra gì ạ à, xã hội vừa rồi nó rất là là gọi là <clears throat> náo loạn lên vì vì giá bất động sản nó tăng quá nhà nhà đầu tư đi vay tiền đầu tư tất cả mọi thứ nó làm cho mọi thứ nó khủng khiếp lên và khi mà cái điều đó nó đang diễn ra thì rõ ràng là để đầu tư vào bất động sản rõ ràng là vẫn có nơi nó tuyệt vời chẳng hạn như bất động sản ven biển hoặc một số bất động sản giá nó thấp thì có thể nó vẫn tuyệt vời nhưng tuy nhiên thì về cơ bản chúng ta thấy là cái sức nóng của nó nó sẽ còn không còn như trước nữa và thậm chí nó sẽ nguội dần và khi mà cái sức nóng nó giảm dần thì đầu tiên chúng ta thấy là cổ phiếu bất động sản nó sẽ không được nóng như trước nữa khi nó không được nóng như trước nữa mà thậm chí nó bị giảm thì điều đầu tiên điều gì diễn ra chúng ta thấy là một vài các cổ phiếu như DG vừa rồi ấy, có một cái quỹ gì đó bán ra 5 triệu cổ phiếu còn vài hôm nữa không biết nó bán hay không đấy là chúng ta nhìn thấy là một cái cái tín hiệu đầu tiên tức là nếu mà nó tốt nó lên đến 500 điểm 600 điểm thì rõ chắn là quỹ đấy nó phải giữ ở nhưng rõ ràng là họ đã bán ra hay chúng ta nhìn thấy là kinh bắc vừa rồi ạ họ bán cổ phiếu quỹ ra bao anh chị em biết cái điều này comment số 1 ạ tức kinh bắc vừa rồi bán thậm chí là nó cũng gần như bán chui ấy, nhưng uh, ít quá nên không bị bị uh, có phạt thôi nhưng còn thực tế là nó cũng là hình thức là bán không cho cái thông tin rõ ràng ra kính bác ấy ABC ấy. thế bây giờ chúng ta đang thấy là cái công ty mà nó bán cổ phiếu trục quỹ nó ra thế thì bây giờ chúng ta kỳ vọng của nó tốt như vậy mà nó lại bán ra thì chúng ta lại đang kỳ vọng nó à nếu mà cái quỹ mà của hay là cái quỹ của DG nếu mà nó tốt như vậy cái những cái người mà nắm giữ cổ phiếu số lượng lớn là họ biết là cổ phiếu đấy còn đánh tiếp hay là kéo lên hay không nên chính vì vậy thì nếu họ biết cái điều này thì họ có bán ra hay không câu chuyện là như vậy họ bán ra không chúng ta đặt câu hỏi là nếu họ biết thì họ có bán cổ phiếu của họ ra không đấy hạn nếu họ biết thì họ bán cổ phiếu hay không nên chẳng hạn gì ạ họ bán cổ phiếu quỹ từ phía trên này xuống nên ở đây chúng ta thấy là nếu họ bán ra đây thì họ không bao giờ kéo lên nữa các bạn hiểu tư duy chưa nếu họ bán cổ phiếu ở quỹ này ở đây vì giá rẻ thì nó sẽ không bao giờ kéo lên nữa hoặc là cái cổ phiếu này người ta đã bán không người ta bán hết ở vùng này thì liệu người ta có còn kéo lên không tức kéo lên mục đích kéo lên để bán nên cái khả năng đạt cái lợi nhuận lên đến 300 hay 500 nhưng các tổ chức vẫn đang chia sẻ thì chúng ta thấy là cái điều này là điều rất là khó có thể xảy ra các bạn có hiểu không ạ thế câu chuyện ở đây là câu chuyện về dòng những cái dòng cổ phiếu như này nó sẽ gì ạ? dần dần bị bán ra hay là flc không biết như nào nhưng nhiều khả năng hôm trước anh chị em có nhớ là dũng nói là nó có thể nó về đâu ạ đấy thế thì còn ngon tội gì bán thì giữ đi vấn đề gì đâu đấy trong nhóm này bạn cứ giữ đi thôi vấn đề gì đâu thế thì vấn đề là đây không nói là tốt hay không tốt nhưng chúng ta thấy là thiếu những cái tư duy đầu tư thì chúng ta sẽ gì ạ à? đầu tư có thể gặp những cái vấn đề thế thì ở đây chúng ta cũng thấy là FLC ấy. thực tế giá thực tế của nó đấy ạ đấy có 23 đấy ạ mà thậm chí là cái cái vùng này là các ngân hàng cầm cố rất là nhiều nhiều các ngân hàng cầm cố giá này thôi ạ các bạn cứ thử xem nhé. bạn nào làm ngân hàng bạn đã biết thế bây giờ cầm cố giá ngân hàng 34 mà bây giờ giá lên 20 20 15 thì chẳng bán ra để làm gì tại vì ngân hàng là cái nơi bạn đi bạn đi đầu tư đất công sản ấy, thì bạn thấy rằng là để biết rõ rằng cái bất động sản đấy ngon hay không ngon thì mang đi cầm cố bất động sản là cầm cố ngân hàng là ngon đúng không ạ đúng không cầm cố thì để cho nó ngon thế thì đây, đây chúng ta thấy đấy là cái cái tư duy tư duy đầu tiên trong mọi tư duy đó là cái gì tạo ra cái gì nếu dòng vốn mà gì nó không bơm vào nữa nó đầu tư theo dòng tiền mà dòng bơm không bơm vào nữa thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra đấy cái điều đầu tiên là dòng vốn mà không bơm vào nữa thì điều gì diễn ra người ta sẽ rút ra tiền đúng không người ta dòng bơm dòng vốn không bơm vào nữa thì đó là cái quá trình rút tiền ra và cái quá trình rút tiền ra thì cổ phiếu sẽ không lên được và thậm chí cổ phiếu giảm đấy là cái bên đầu tiên trong những bài học mà các bạn cần lưu ý bây giờ chúng ta sẽ ừ, à, quay đôi chút về thị trường thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại là nếu tiền ở trong gì ạ tiền trong bất động sản thì ngân hàng cho vay nhiều nhất ngân hàng là lĩnh vực cho vay nhiều nhất vậy ngân hàng mà lĩnh vực cho vay nhiều nhất thì liệu ngân hàng bị ảnh hưởng không tăng trưởng tín dụng dũng tin là có nhưng vấn đề là để tạo ra một cái tăng trưởng mạnh tạo ra một cái gì ạ à? lãi lợi nhuận đột biến thì thực sự là chúng ta cũng phải xem lại nên ở đây chúng ta thấy là tất cả các cổ phiếu ngân hàng này chúng ta theo dõi thực ra cổ phiếu này thì nó đang gọi là nhìn giờ sử dụng cổ phiếu này test này test này test đáy này và hôm nay test nữa thì thường là các bạn nghĩ là cổ phiếu này là tốt thì sao ạ nếu bây giờ xử như này nó test vào đáy test không ăn ra đấy, khối lượng giảm dần test kiểm tra nữa không bao thì giả sử những cái đợt hồi này nó sẽ có sóng hồi đấy chúng ta gọi là sóng hồi bởi vì nó test rất nhiều lần không ăn ra đây chúng ta gọi là thị trường nhé chúng ta gọi là phân nhưng cái điều này có nên gọi là đầu tư dài hạn hay không thì hiện tại là chưa Đấy, hiện tại chưa tại vì theo cái quan sát của Dũng thì nó chưa hình thành mô hình nào cả nhưng nếu mà nó test lần này ấy bán tháo rất mạnh lần thứ hai cũng về đáy không bán ra lần thứ ba không ai bán ra lần thứ tư mà kéo mạnh thì lúc này nó tạm thời là có thể lướt sóng được chúng ta nhớ một ví dụ nào không ạ đó là quỷ có gác anh chị em nhớ không ạ test lần thứ nhất khối lượng lớn không ai ra lần thứ hai không ai bán ra lần thứ ba nó nhỏ hơn nữa thì lần thứ tư chúng ta mua được dù nó có điều chỉnh nhưng vùng này là gì ạ là nó gì ạ mua an toàn chúng ta đang nói về an toàn tiếp tục cổ phiếu này rũ bỏ lần thứ nhất kéo lần thứ hai lần thứ ba lần thứ này thì cái lượng cổ phiếu nó cũng bán ra đây ạ chúng ta cứ phân tích một chút ạ bán ra nhưng đây chưa sự bán tháo thì nhiều khả năng nó có khả năng bị hồi nhưng hồi nếu mà hồi khối lượng thấp thì có lên được không ạ tức là chúng ta nhìn này nó bán về cái vùng hỗ trợ nó về vùng hỗ trợ nó nhưng nó chưa có sự bán tháo chưa có sự bán tháo vậy nếu mà nếu nó hồi thấp thì các bạn mua vào không ạ đây là sử đây cổ phiếu gác Đấy, chúng ta nhìn vào một cái góc độ nào trước ạ thì nếu mà hồi đây mà nó không có sự đây là, là sử như là SMA 50 mà nó không có sự bán tháo với khối lớn thì rõ ràng là đây là hồi tức là nó không có sự bán tháo mạnh ra cổ phiếu này trong cái thời điểm này đấy là cổ phiếu gì ạ đó hay là cổ phiếu MBB chúng ta nhìn này MBB chúng ta biết rằng là cái vùng này một nhà đầu tư bình thường thì chúng ta cũng biết là vậy cái điểm này này cái điểm mà chúng ta thấy là cái đợt mà kéo lên này nó bị gãy này là gãy một cái khoản tiền 50 triệu cổ phiếu khối lượng lớn khối lượng lớn vậy 50 triệu khối lượng lớn mà 50 triệu khối lượng lớn mà kéo lên ở đây để hấp thụ 50 triệu đấy thì chúng ta thấy là kéo lên đây để tiếp tục xả chứ không phải kéo lên đây để mua các bạn nhá kéo lên đây để tiếp tục xả bởi vì cái dòng tiền đây nó không tham gia để hấp thụ cái này nên cái việc mà khi kéo cái quá trình này kéo mục đích là xả mục đích xả đúng không ạ kéo mà thì cái mục đích là kéo để xả và khi kéo xả thì cái việc mà nó không lên được thì đáng nhẽ là chúng ta gì ạ? nhà đầu tư chúng ta cần phải bán ra chứ không phải là nhà đầu tư chúng ta lại mua vào đây đấy là cái góc độ chúng ta gọi là tư duy đầu tư tiền thì nó kéo lên nhưng kéo lên thì nó gặp hai cái cản trở chính cản trở thứ nhất là những người bán ra khi chốt lợi nhuận cản trở thứ hai là những người bị lỗ trước đó nên ở phía trên này thì ông này ông lỗ rất là nặng ở phía dưới này những nhà đầu tư họ cũng đã bắt đáy được ít đáy nên họ cần phải bán ra mà nó lại không hấp thụ được cái lượng cổ phiếu ở đây không hấp thụ được cái lượng cổ phiếu cổ phiếu phiếu ở đây vì khối lượng ở đây nó là thấp nên chúng ta lại cứ kỳ vọng là vượt đỉnh chúng ta mua vào nên về không may nó bị lỗ thì chúng ta cứ đổ lỗi cho bất cứ ai không đổ lỗi cho bất cứ ai được cả mà đó là cái cách chúng ta mua sai chúng ta có một cổ phiếu hôm nay giảm khá là mạnh đó là cổ phiếu gì ạ chúng ta sẽ phân tích thêm một vài cổ phiếu khác nữa sau đó một vài cổ phiếu các bạn à, đang quan tâm thế thì ở đây chúng ta đang thấy là cái nhóm này là cái nhóm mà cũng thấy là đang xấu nhất nhóm ngân hàng này cái à, nhóm khi mà chúng ta nhìn thấy một vài cái nhóm ngân hàng chúng ta quay trở lại đôi chút về cái nhóm ngân hàng để chúng ta thấy rằng là H, một bàn có hỏi SHB SHB chả thế thế thì bây giờ SHB theo các bạn cổ phiếu này là gì ạ nó còn lên được nữa không cổ phiếu này nếu vừa rồi thì năm vừa rồi là nó cũng được rất là ok đúng không nó tạo ra rất nhiều sóng và nếu các bạn nhìn thấy là đây là sóng thứ nhất sóng thứ hai và đây là đoạn 3 của một chu kỳ giai đoạn 3 của một chu kỳ vậy nếu mà giai đoạn 3 của một chu kỳ với những cái sau cái đáy sau này thấp hơn như này thì các bạn có ai nắm giữ cổ phiếu này không ạ nếu các bạn nào đã từng theo dõi video của Dũng nếu các bạn nào đã từng học Dũng thì các bạn có bao giờ mua cổ phiếu dạng này không có bao giờ tích lũy cổ phiếu dạng này không hay là các bạn thoát ra lâu rồi nào các bạn nắm giữ hay thoát ra lâu ạ? các bạn thấy thoát ra rất lâu rồi đúng tin chắc là như thế không ai nắm giữ cả bởi vì rõ ràng phía trên này này một là nó lỏng hai là nó gãy gãy trung bình động 20 50 và trong quá trình kéo này nó có nhưng ở đây chúng ta thấy là dòng tiền vẫn còn rất nhiều này nên chúng ta thấy là 95 phần trăm vẫn còn đang vẫn kẹt họ vẫn đang gì ạ muốn nắm giữ cổ phiếu này đơn giản thôi nên ở đây chúng ta thấy là cái khả năng thu lỗ rất là cao trong cái nhóm này chúng ta lấy thêm một cổ phiếu nữa VPBank đấy VPBank vừa rồi thì chắc chắn là chúng ta cũng thấy là nhiều người đang nắm giữ ở đây họ đang nắm giữ ở đây cái cổ phiếu này có thể họ sẽ giữ ở phía trên này có thể đấy ạ bởi vì họ có thể phát hành cho cổ đông chiến lược nên họ muốn cổ phiếu này ở mức cao nhưng thực tế là gì ạ thực tế là chúng ta thấy là kéo lên như này là đang ở cấp độ rủi ro nha lên như này khối lượng này vượt qua đỉnh này. nhưng khối lượng mà nó lớn thực ra so với vùng trước này nó nhỏ hơn nhưng nó không tạo ra xuống mới đây là quá trình mà chúng ta thấy là không có ghê lắm cổ phiếu ờ, dòng chứng khoán tức là ngân hàng thì chúng ta biết rằng là nếu về dòng tiền của ngân hàng và cổ phiếu ngân hàng là cổ phiếu dẫn dắt thị trường và nó không rút ra nó không ờ, không đi lên được thì điều gì diễn ra tức cổ phiếu dân ngân hàng mà nó là cổ phiếu mạnh trong cái nhóm mọi cái mà nó không tạo ra một cái dẫn dắt dẫn dắt được giống như là NATO á, mà không có dẫn dắt của Mỹ thì điều diễn ra theo các bạn là nếu NATO mà không có Mỹ dẫn dắt thì điều diễn ra đúng không chúng ta thấy là NATO hay là vừa rồi bầu bầu cử tổng thống Pháp chúng ta sẽ cần phải nắm rõ tư duy về cổ phiếu rác Mỹ là cái nước đồng minh à đúng rồi ạ à, đầu tàu NATO nên tất cả những quyết định gì mà xung đột ở đâu là do Mỹ là người gì ạ à, người đưa ra quyết định nên chính vì vậy thì ngày xưa chúng ta thấy là năm tư chẳng hạn thế hoặc là Iraq các thứ là gì ạ à, Mỹ cũng vào xâm xâm lược cái có gì đâu giống hệt như bây giờ Nga nhảy bị vào Ukraine tức là Mỹ thực sự là xâm lược rất nhiều nước nhưng cuối cùng thì ạ à, Liên Hợp Quốc và mọi mọi thứ thì vẫn gì ạ à, vẫn cho là bình thường bởi vì Mỹ bên cạnh Mỹ có rất nhiều cái đồng minh mạnh toàn bộ châu Âu này là khối phương Tây này à, trong đó à, ở châu Á chúng ta có Hàn Quốc có Nhật Bản tóm lại là một cái đồng minh rất là lớn và tiềm lực kinh tế lớn nên nó gì ạ à, vì nó là tiềm lực kinh tế lớn nó lại là mạnh nên nó dẫn đầu thì gì ạ à, nó dẫn đầu thì tất cả phải đi theo thôi đơn giản thế thôi nên cổ phiếu thế thôi nếu một cái ngành mạnh mà dẫn đầu thì phần lớn các cổ phiếu khác đi theo còn nếu ngành mạnh mà nó đang có dấu hiệu mà nó không tốt thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta cần phải xem lại xem là các cổ phiếu mà là sự bây giờ thằng mỹ là dẫn đầu nhé nó tăng rất mạnh tức là là những là là những cái cái nước mà chúng ta thấy là sau mỹ thằng nào ạ là thằng anh đúng không chúng ta nhìn ạ sau mỹ là thằng anh gần như là ủng hộ mỹ rất là quyết liệt bây giờ chúng ta gọi là sau ngân hàng thì thằng nào có thể ủng hộ ngân hàng à thế các bạn là gì ạ nếu cổ phiếu ngân hàng mà tăng mạnh xu hướng thị trường tăng mạnh thì sau ngân hàng thì thằng nào nó sẽ ủng hộ thằng nào ủng hộ sau ngân hàng thằng ủng hộ thế có phải là thằng chứng khoán không thằng chứng khoán là thằng ủng hộ bởi vì ngân hàng lên thì chứng khoán lên à thị trường lên thị trường lên thì chứng khoán lên nhưng nếu chúng ta nhìn vào kênh anh chị em nhìn mà nếu chúng ta học về vô địch ấy, phương pháp đông vô địch thì cái, cái cổ phiếu này đang ở giai đoạn mới ạ đúng không cổ phiếu này đang ở giai đoạn mới ạ cổ phiếu này nó đang mô hình vai đầu vai mà nó đang ở giai đoạn 4 giai đoạn 4 là giai đoạn suy thoái của cổ phiếu này giai đoạn 4 là giai đoạn suy thoái nha các bạn nha tức là nó đang mô hình vai đầu vai nó bị gãy toàn bộ gì ạ à? SMA gì ạ SMA 200 SMA 150 SMA gì ạ à? SMA 50 đang hướng xuống và bị gãy hết nên đây gọi là giai đoạn 4 vậy đây là một trong những cổ phiếu gì ạ cổ phiếu dẫn đầu trong một chu kỳ giảm hiểu không ạ tức là cổ phiếu này trong cái nhóm tứ trụ tức là gì ạ đó là HCM SSI VND và cổ phiếu bây giờ là có uh, à, VND này và trước đây có SHS hoặc là uh, chúng ta có thể bây giờ là PVS PVS thế thì cổ phiếu này nó gãy thì chúng ta nhìn xem là những cái cổ phiếu khác ở quanh vùng nó tới đây nó sẽ như nào chúng ta cũng nhìn đến SI dù là hôm nay nó vẫn chưa bị phá vỡ nó yếu hơn mà tức là nó khỏe hơn với cổ phiếu kia nhưng ở đây chúng ta thấy là nếu nó có lên thì nó cũng nó có thể gặp vùng hỗ trợ này nó có thể hồi nha yeah, gặp hỗ trợ nó có hồi nhưng một cái cổ phiếu trong ngành nó xấu rồi một cổ phiếu trong ngành nó xấu rồi nó sẽ bị ảnh hưởng lây tức là chúng ta gọi là cái cái cái cái, cái lây lan sang các cổ phiếu khác các bạn lưu ý là nên khi mà chúng ta đầu tư cổ phiếu các bạn không đừng nên quan tâm đến cổ phiếu riêng của bạn mà bạn nên quan tâm đến cổ phiếu ngành hay cổ phiếu này cũng là mẫu hình vai đầu vai tuy rằng hôm nay nó giảm đến vùng này nó khối lượng thì nó không có sự bán mạnh ra có thể nó sẽ hồi gặp ở đây nó hồi nhưng tuy nhiên thì đây cũng là rất là yếu đấy rất là yếu cổ phiếu này cũng rất là yếu và cổ phiếu một cái cổ phiếu khỏe hơn đôi chút VND thì hôm nay bắt đầu chúng ta cũng thấy là nó cũng đã gì à, sau khi vượt đỉnh rõ ràng vượt đỉnh khối lượng là cao chót vót đây nó đã chiến thắng được thị trường đó vượt đỉnh mà nó không chiến thắng được nhưng chúng ta cảm giác là phần lớn các nhà đầu tư đang bị gì nhiều luôn ạ à, nhiều tại vì các công ty chứng khoán vừa rồi là hô rất là nhiều mua cổ phiếu này trên chúng ta đỉnh núi trên trên đỉnh mọi cây thì khi mà cổ phiếu nằm trên đỉnh mọi cây thì rõ ràng cái tỷ lệ margin là nó ảnh hưởng rất lớn đến gì À? cái cổ phiếu này thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thêm một cái cổ phiếu khác nữa ở trong cái nhóm mà các bạn đang hỏi rất là kỹ đó là cổ phiếu gì ạ đấy thế thì ừ, chúng ta chỉ đặt ra câu hỏi là tại sao họ khuyến nghị cổ phiếu họ cổ phiếu này thì thứ nhất là vì của họ họ khuyến nghị rồi nhưng chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ ngân hàng mà không cho vay nữa thì ngân hàng sẽ đi xuống và ngân hàng đi xuống thì điều gì diễn ra làm gì có dòng tiền để người ta gì ạ ngân cổ phiếu chứng khoán nó có ba cái nguồn thu chính một là tự doanh với chúng ta thấy là tự doanh vừa rồi anh chị em nghĩ là ờ, tự doanh các công ty chứng khoán lỗ, lỗ hay lãi nếu mà lỗ thì nó phải trích lập dự phòng đúng không mà trích lập dự phòng thì có lãi không đấy trích lập dự phòng có lãi không cái điều thứ hai là gì ạ nếu bây giờ ông VND mà ông vừa rồi ông huy động nhiều vốn thì ông đi đầu tư ông sẽ lỗ nhiều lỗ ít ạ trong thời gian tới ạ ông huy động rất nhiều vốn mà ông đi, đi đầu tư thì ông lỗ nhiều lỗ ít và thứ hai là nếu mà nói khả năng đầu tư của VND nó không thể là bằng gì ạ không thể là bằng SI rồi SI là cái gì ạ công ty mà có khả năng đầu tư tốt nhất Việt Nam và bây giờ vốn của ông VND là hơn vốn gì ạ hơn vốn của ông à, Việt Nam đồng rồi và bây giờ khoản tiền lớn như vậy thì bắt buộc phải đi đầu tư và đâu đi đầu tư là phải lỗ về cơ bản là như thế nếu mà đầu tư thường là họ sẽ đầu tư về đầu tư về chứng khoán Đấy, họ đưa đầu tư cũng là còn nếu mà đầu tư về trái phiếu thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là mảng trái phiếu thì lợi nhuận không cao thứ ba là đầu tư về gì ạ bất động sản thì cũng chưa thấy nói về đầu tư bất động sản bây giờ đầu tư vào công ty thì nó lợi nhuận biên nếu đầu tư công ty nó không lớn bằng đầu tư chứng khoán còn tính chất tự doanh nhiều bạn đang hỏi rất là kỹ về trước khi ờ, nói về dòng dầu khí thì ờ, các bạn dũng phân tích nốt cái cổ phiếu này bởi vì nhiều người đã vừa rồi cũng bị lừa ăn lừa cổ phiếu này cổ phiếu này nó đang chạy nước rút rồi chạy nước rút rồi khi chạy nước rút rồi nó nó kéo lên tức là kéo lên để xả và đây là mô hình vai tổng vai rơi nó như này các bạn biết rằng là rủi ro rất là cao nên cổ phiếu này nếu mà đúng vào thị trường thì nó có thể là về lại 20 nhé các bạn nhé nên các bạn đang là 40 mà về 20 thì để lên được thì nó phải là những ông mua 20 thì lên đến 40 nó lãi 100 phần trăm mua 20 lên 40 lãi 100 còn từ 40 nó về 20 lỗ 50 phần trăm nên ở đây chúng ta thấy là gặp những cổ phiếu này nhà đầu tư hiểu biết về phân tích kỹ thuật là nhìn cái là biết là cổ phiếu có lên đấy không cái cổ phiếu đầu tiên trong có cổ phiếu là V gì ạ PVD PVD sau khi nó test này test đây là test này. nó gãy SMA 50 khối lượng lớn hồi không có khối lượng thì chiều gì nó cũng giảm là đương nhiên dù là dòng dầu khí đang gì ạ à? vẫn là cổ phiếu tốt nha dòng dầu khí đang vẫn là cổ phiếu tốt nhưng các bạn hiểu đơn giản này cổ phiếu dầu khí nó tăng từ đây này lên đến đây và thậm chí lên đây nên cái việc mà nó cần phải chốt lợi nhuận nó chốt lợi nhuận hoặc là nó cần phải thoát ra bởi vì nếu chúng ta thấy là cái cái vùng này là vùng bắt đầu đã có dòng tiền lớn bán ra đã có dòng tiền lớn bán ra nên nếu cái quá trình này nó tích lũy không đạt đến cái vùng đi ngang này nó khỏe nó sẽ tích lũy như này nó khỏe có thể là gì ạ nó sẽ kéo lên test như này hoặc nó khỏe nó kéo lên lại test test đến mức là nó khối lượng không ra được nó lên nhưng khi nó test đây khối lượng vẫn lớn khối lượng lớn mà nó bị gãy khối lượng lại lớn tiếp hay là ở đây chúng ta thấy là dù là nó bị gãy giảm rất mạnh đây khi nó giảm gãy mạnh đây nếu trong trường hợp bạn bắt đáy ở đây chẳng hạn trường hợp đây cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu tốt bắt đáy ở đây thì vẫn là rủi ro rất là cao bởi vì đây là một cái chen xuống trong ngắn hạn nên để cho nó bước vào một chen gì ạ à, hồi trong ngắn hạn thì nó mất rất nhiều thời gian nên với cái cổ phiếu này thì chúng ta cũng gì ạ à, không nên mua vào thời điểm này bởi vì so với dòng dầu khí thì rõ ràng nó đang là yếu nhất trong nhóm ngành dầu khí yeah. Dạ, nó đang tại vì đây nó gãy này đấy nó đang chen này xuống mà khi nó chen xuống nó bị bán mạnh bán mạnh sau đó nó về cái vùng này hỗ trợ này những cái vùng hỗ trợ này nó lại dao động rất lớn tức là vẫn có người bán dao động này là dao động lớn và dao động lớn thì nó khối lượng lớn khối lượng lớn nó bị gãy thế thì bây giờ các bạn hiểu rằng là nếu mà trong trường hợp đây nó test này thì có thể chúng ta mua ở đây chúng ta không mua ở vùng này tại vì các bạn mua ở trên vùng này là các bạn bị gãy bị lỗ nhưng nếu mà nó test lại thì các bạn mua mua vùng này nếu chúng may nó bị giảm thì đây là vùng hỗ trợ và giảm mạnh vùng hỗ trợ các bạn bán ra hãy tương tự như vậy nếu bình thường là trong trường hợp mà chúng ta mua ở đây khối lượng lớn đây khối lượng lớn đây thì cổ phiếu không lên được nên có lên thì các bạn thấy nó giảm rất sâu nhưng nếu mà khối lượng ở đây nó cạn kiệt này khi khối lượng cạn kiệt nó lên nó lên này nhưng lại gì ạ khối lượng này nó không đủ mạnh để kéo lên đây nó lại phải test lại đây là test lại test lại khối lượng cạn kiệt và nó có đủ mạnh khối lượng lớn thì chúng ta mua điểm này an toàn thế nhưng ở đây chúng ta thấy là hai cái phiên giảm biên độ lớn như này thì nó đang cho chúng ta thấy là cái cổ phiếu này cái nhu cầu vẫn đang gì ạ chưa có nha cái nhu cầu chưa có nên nó bị ảnh hưởng bởi vì thực tế là gì ạ thực tế là mọi người đang chúng ta đang tí nữa chúng ta quay trở lại đó là cái cái này thực tế nó là cái này ạ tất cả mọi cái tức là cổ phiếu khi mà chúng ta mua thì vn index là quan trọng nhất các bạn đầu tư mà trong đoạn này bạn không để ý vn index là các bạn tính rồi chẳng hạn hôm trước Dũng có nói một số các bạn trong cái nhóm tức là trên cái vùng này là thị trường rất là yếu nên là khi mà khi yếu tốt nhất là không nên đầu tư nhưng khi mà bắt đầu có một cái phiên như này thì thường là mọi người sẽ thấy là sẽ có một cái cảm giác là thất vọng đúng không sẽ cam có một cái giảm thất thất vọng và hôm đấy Dũng có làm một cái video ở vùng này là kéo lên giống như này kéo lên giống như này để chết vậy chúng ta nhìn thấy câu chuyện đây nhìn thấy câu chuyện đây nhưng chúng ta vẫn gì ạ à? chúng ta vẫn thực ra là chúng ta cứ mua ở đây sau đó lại một vài lần chúng ta lại thua lỗ và thỉnh thoảng lên cái vùng này là chúng ta thấy là rất ít người thành công rất ít người thành công ở trong lệnh này nhưng chúng ta thấy là chúng ta lại bị lỗ chúng ta lên vị trí này chúng ta bị lỗ lên vị trí này lỗ lên những vị trí này lỗ nhưng chúng ta vẫn cứ đầu tư thế thì lần thứ nhất đã thất bại rồi đây là đỉnh nhá, vượt qua đỉnh lần thứ hai mà nó lại bán ra nhiều lần thứ hai lên đến đỉnh lại thất bại bán ra nhiều lần thứ ba lên không vượt qua được lại thất bại vậy trường hợp nào diễn ra nếu thị trường có thể ngày mai nó sẽ về cái vùng hỗ trợ này có thể đúng chưa về hỗ trợ này sau đó nó kéo lên và thường kéo lên đây là khối lượng thường kéo lên kéo lên mạnh khối lượng thấp giảm mạnh giảm biên độ mạnh khối lượng không có gọi là thiếu cầu giảm biên độ mạnh khối lượng không có gọi là thiếu cầu chứ không phải là tích cực cả nhà nhá không có ai tham gia vào nên thường chúng ta thấy là cái xu hướng có thể giảm tiếp thế thì khi nó kéo về đây mà nó kéo ra tăng mạnh khối lượng thấp thì các bạn nhân cơ hội này các bạn bán ra thực tế nếu mà cái quá trình nó kéo mạnh lên khối lượng lớn thì cũng gì ạ chưa lên được ngay cái cản này cái vùng này thị trường còn rất lâu mới lên được nha còn rất lâu mới lên được thế thì mình còn rất lâu lên được thì chúng ta thấy là hôm nay chúng ta bán ra chúng ta lại lại thấy gì ạ ngày mai nó hồi chúng lại tiếc và chúng ta cứ đi tập trung vào đúng sai đúng sai trong một hai ngày ai có chứng minh được đúng sai trong một hai ngày đâu đúng không không thể chứng minh được đúng sai trong một hai ngày cả nên chúng ta thấy là không thể nào biết được là ngày mai nó diễn ra sao nhưng về một cổ phiếu thì trong một chu kỳ chu kỳ tới thì Dũng thấy là nó không tích cực thật sự là như vậy tại vì thực ra trong uh, nhiều thời gian rồi thì vẫn tích vẫn thế thôi có những cổ phiếu như vừa rồi nhóm cổ phiếu dầu khí đó là cổ phiếu tốt nhưng uh, sau khi test lại đúng không test lại mà nó không đảm bảo cái yêu cầu thì giờ này chúng ta phải giảm đây này cái cổ phiếu này nhá nó lên vùng này nó giao động lớn đấy thế thì giao động lớn nó kéo lên và nó thất bại chẳng hạn thế thì giả sử chúng ta không bán ra được ở vùng này thì cái test này cái test này đây động test này khối lượng không có nhưng vì này cái áp lực bán quá nhiều áp lực bán quá nhiều thì nó gãy tiếp nên chúng ta thấy là những cái nhịp này là chúng ta cần phải gãy tiếp dù là khối lượng không lớn nhưng biên độ lớn tức là nó không nó đang thiếu cầu đang thiếu cầu nên đang thiếu cầu thì xu hướng dài hạn của nó vẫn là ok nhưng ngắn hạn đang gì ạ có vấn đề xu hướng ngắn hạn đang có vấn đề thì chúng ta gì ạ tốt nhất là ngắn hạn hãy đứng ngoài nha tốt nhất là ngắn hạn cứ đứng ngoài trong trường hợp nếu bạn nào không bán được hôm nay thì ngày mai có thể nó giảm xuống nhưng hồi các bạn nên thoát ạ tại vì thực tế nếu xấu tích cực nó về đây nó lên được chưa tích cực nó về đây lên được chưa tích cực nó lên đây chưa lên được đấy tích cực nó có kéo lên đây nó cũng chưa lên được ngay nên chúng ta vẫn thấy rằng là chưa chưa an toàn cho chúng ta lúc này thế thì dù là cổ phiếu BPS hay là BSR nó cũng tương tự như vậy ạ nó đang gì ạ nó đang về chạm đáy nhưng chạm đáy này biên độ lớn này biên độ giảm lớn biên độ giảm lớn nhưng khối lượng không có nó không phải tích cực nha biên độ giảm lớn nó là thiếu cầu hôm trước dũng có nói rằng là nó test đây nó phải lên như này các bạn hiểu đơn giản nhé các bạn theo dõi kênh các bạn hiểu là nó phải kéo lên khối lượng lớn ở đây và nó gì ạ nó mới đủ để mua còn vùng này có mua được chưa vùng này có mua được chưa làm gì vùng này có mua được nó là nghệ thuật mà nếu trong vùng này mà chúng ta mua thì đến hôm nay chúng ta lỗ lỗ thì bây giờ chúng ta rất khó để cắt lót nhưng nếu chúng ta mua vùng này mua vùng này mà nó không lên đường nó rơi xuống đây mà cắt lót thì chúng ta cắt bởi vì lúc đấy nó yếu thì tất cả các nhóm này pvchan pvchan cũng tương tự như vậy nó đang bị gãy mạnh hơn à, câu hỏi tại sao chúng ta đặt ra cái điều này cổ phiếu nó có những cái tín hiệu tốt giá dầu đang 90 nhưng tại sao nó lại bán nào chúng ta nhìn vào góc độ đó <clears throat> các nhà làm à, làm giá tức là chúng ta gọi là những nhà mà chúng ta gọi là đầu cơ họ nhìn rất rõ về xu hướng thị trường nên trong lúc mà thị trường thị trường mà nó đang gì ạ nó không tích cực thì họ phải thoát ra để họ để thoát bớt ra để cái rủi ro cái rủi ro đối với họ thấp nhất đấy cái rủi ro với họ thấp nhất sau đó gì ạ họ có thể đạp cho thị trường xuống sâu hơn họ mua giá tốt hơn họ cần phải thoát ra nên vấn đề là họ không bao giờ gì ạ giữ ở trên cái vị thế đó nên chúng ta thấy là thường thì những cái giai đoạn tin xấu thì ở trong cái phân tích kỹ thuật nó có cái giai đoạn gọi sách ao sách ao tức là rũ bỏ bởi vì có rất nhiều các yếu tố nó khiến cho người ta phải sách ao một là gì ạ nhiều nhà nhiều cổ phiếu bị lỗ nên người ta có xu hướng là bán ra dù là cổ phiếu chúng ta không lỗ nhưng người ta vẫn có xu hướng bán ra đấy là cái điều đầu tiên tâm lý chung của thị trường cái điều thứ hai là gì ạ điều thứ hai là khi mà thị trường nó giảm thì cổ phiếu có xu hướng giảm nên chúng ta bán mạnh nó ra nếu cổ phiếu đấy là tốt chúng ta bán mạnh nó ra để chúng ta mua được giá rẻ hơn đúng không nếu bây giờ chúng ta thấy là thị trường nó đang xấu thì tôi chúng ta tiêu gì chúng ta muốn giữ cổ phiếu giá tốt đấy không ạ chúng ta bán nó ra để chúng ta mua giá cổ phiếu rẻ hơn đấy là đấy là dòng tiền của các tổ chức họ phải tính nó giống như là chúng ta buôn bán chứ không phải là tính như chúng ta nghĩ đâu và thứ ba nữa là gì ạ margin margin nó rất là nhiều nhiều cổ phiếu bị lỗ nên bản thân thì các công ty chứng khoán họ cũng bán này đấy thì toàn bộ lý do là như vậy nên về góc độ nào đó thì thị trường thực sự là trong thời điểm này trong thị trường này dù VN30 nó đang cái vùng hỗ trợ rất là tốt nhưng tất cả nó kéo lên nó cứ kiểu dạng như này kéo lên là thất bại kéo lên thất bại như này thì tất cả các nhà đầu tư chúng ta tham gia thị trường gần như là sớm muộn cũng bị thua lỗ tức là không lỗ bây giờ thì sau này cũng lỗ nha không lỗ bây giờ sau này cũng lỗ nên hôm vừa rồi chia sẻ cho các bạn trong nhóm thì gần như là không khuyến nghị gì cả và nói luôn thị trường là không tốt nếu các bạn nhớ thì các bạn sẽ thấy rằng cái điều này thế thì ở đây chúng ta thấy là trong cái lúc tới thị trường giảm thì sẽ có những cổ phiếu nhưng bây giờ tự nhiên là không muốn chia sẻ tại vì chia sẻ chúng ta lại mang tính chất là chúng ta kỳ vọng kỳ vọng thì thường là kỳ vọng nhiều lúc là cổ thị trường nó xấu hẳn thực sự và chúng ta kỳ vọng thì dẫn đến là chúng ta bị lỗ lỗ thì chúng ta lại gì ạ chơi cái bài gì ạ thờ tức là kệ nó lỗ nặng lỗ đến nặng quá thì bắt đầu chúng ta mới gì ạ mới đi xử lý thì rồi chúng ta đã mất rất nhiều tiền rồi cách thứ hai nữa là đổ lỗi cho cái livestream của dũng thế là thực ra tiền thì chúng ta cũng mất nhưng đổ lỗi cho livestream thì nó cũng giải quyết được cái gì đâu tiền đấy mất rồi kiến thức thì không có nên chúng ta gì ạ xem nó không kỹ thì chúng ta mất thôi tại vì tất cả cái điều này giải giải quyết rất là kỹ thứ ba là đầu tư dài hạn những lúc cháy tài khoản không biết margin mà đầu tư dài hạn là cháy tài khoản nhé margin đầu tư dài hạn cháy tài khoản thì trước khi uh, kết thúc hôm nay thì có một cái tâm lý này để cho các bạn thấy rằng là đây là một cái chị chỉ đầu tư cổ phiếu HPG thế giả sử chị mua ở đây chị mua ở đây giả sử như là mình mua ở đây nhưng về chị mình thấy là cái dấu hiệu của nó không ổn là mình bán có thể lỗ hay lãi không biết nhưng đây là những điểm đến nó vẫn tốt nhưng chị này chị mua ở đây sau đó cổ phiếu về nó giảm đây khi nó giảm đây chị không bán thì thấy nó hồi nó hồi thì chị không bán và chúng ta biết rằng là đến vùng này là chúng ta đã chịu được một khoản lỗ đúng không khoản lỗ nhưng hồi đây thì chúng ta cũng không kỳ vọng nữa và nó lỗ nhiều hơn khi chúng ta thấy đầu tiên chúng ta lỗ khoản này sau đó chúng ta chịu đựng được một khoản lỗ này sau khi chỉ tiêu khoản thua lỗ này không vấn đề gì ra à? chúng ta kỳ vọng mà nó lên kỳ vọng cho nó lên chúng ta không bán thì sau đó nó lỗ nhiều hơn lỗ nhiều hơn và lúc này chúng ta chịu đựng được khoản lỗ này vâng chúng ta chịu đựng khoản lỗ này và sau khi khoản lỗ này không bán thì nó lại lên được nhiều hơn khi nhiều hơn chúng ta không bán và chúng ta lại tiếp tục nó giảm và dần dần chúng ta cái, cái tâm lý chúng ta chúng ta sẽ chịu đựng được lỗ nhiều hơn từ đến đây chúng ta không bán chúng ta chịu được cái khoản lỗ lớn hơn sau đó thế lại tiếp tục kéo lên kéo lên thì chúng ta lại gì ạ thấy rằng là nó vẫn cao hơn cái đầu tư của chúng ta và sau đó thì nó lại giảm tiếp và chúng ta dần dần chúng ta gì ạ chịu được cái lỗ lớn quá và sau khi chịu được lỗ mà không chịu được nữa thì chúng ta phải bán ra thì lúc ấy chúng ta lỗ nhiều ai đã từng như vậy rồi chúng ta comment cái có phải là chúng ta lỗ càng cứ càng lỗ sau đó chúng ta chịu được cái lỗ nhiều hơn từ 5 phần trăm chúng ta trụ được 10 phần trăm từ 10 phần trăm chúng ta trụ được 20 phần trăm từ 20 phần trăm chúng ta trụ được 30 phần trăm từ 30 phần trăm chúng ta 4 phần trăm và từ 4 phần trăm thì chúng được 50 phần trăm và sau đó thì nếu chúng ta sử dụng margin thì không trụ được nữa khi mà chúng ta cháy tài khoản thế đó nói sự thật anh chị em đừng buồn nhé sự thật đấy cái này thì nhiều bạn sẽ không thích đặc biệt là một số bạn mà cho anh em mua nhiều thì không thích còn với Dũng thì Dũng vẫn phải nói sự thật sự thật thì để chúng ta nhận ra nhưng thực ra chúng ta cũng không muốn nhận ra đâu bởi vì xẻo thịt mình nó đau lắm nó đau dũng thấy nó rất là đau nhìn lại thì thấy mất tiền nhưng rõ ràng thế thì để kỷ luật được không kỷ luật được đâu bởi vì chúng ta chả biết kỷ luật là gì nên muốn biết kỷ luật được thì chúng ta phải xem là kỷ luật là gì kỷ luật là gì vậy kỷ luật là kỷ luật cái gì không có hệ thống giao dịch không có phương pháp giao dịch không có nhận ra kỷ luật là gì làm sao kỷ luật được nên cứ nói kỷ luật làm sao kỷ luật được Đấy. nên là tất cả cái nó rất nực cười là em kỷ luật sau nữa em quản trị cảm xúc thế quản trị cảm xúc cần trị cái gì cảm xúc ở đâu nên muốn chuyện gì cảm xúc phải đo lường cái cảm xúc nó cảm xúc gì muốn đo lường được thì phải là dạ, có hệ thống muốn có hệ thống thì phải gì ạ có kế hoạch muốn có kế hoạch được thì phải gì ạ cần phải gì ạ đầu tư nhỏ trước thế mới kỷ luật được thì tất cả cái điều đó là cái điều mà rất là chúng ta cần phải học tại vì nói thì nói thôi nhưng làm nó lại khác ok thế thì hôm nay chia sẻ với anh chị em thì có cái phần nào mà nó mắc lỗi với anh chị em nào đó thì cũng xin uh, uh, thông cảm tại vì đây thực sự là cái chia sẻ mang tính chất là những trải nghiệm của mình thôi nó không có đúng có sai có thể một số anh chị em thấy điều này nó không đúng thì anh chị em vẫn có thể là đầu tư dài hạn đầu tư trung hạn mua cổ phiếu giá rẻ nhưng đấy là quan điểm riêng cá nhân nên nó có thể không phù hợp với một ai đó nên mong rằng là hãy gì ạ nếu mà nó không phù hợp thì chúng ta rời sang kênh khác chúng ta dõi tại vì kênh này có lẽ nó sẽ dành cho anh chị em phù hợp với phương pháp đầu tư của DVD một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ờ, thường thì những cái vùng nhạy cảm như này thì Dũng sẽ chia sẻ không phải là vì xấu hay tốt mà thực tế thì các bạn theo dõi thì nó đều như thế hết xin cảm ơn chúc các bạn thành công